Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình à, Hôm qua thì mình có đi soi đêm các bạn, mình bắt được ờ, một số lươn, cá chạch và cua đồng ấy Hôm nay mình sẽ làm những cái món ăn đồng quê Đặc biệt là cái món ờ, lươn om chuối đậu nha các bạn nhé Đây là số lượng cua mình bắt được buổi đêm các bạn, mình sẽ nấu canh cua Đấy, với cái quả bầu vừa nãy mình bứt đây Đấy, Bầu đây nhà mình trồng luôn, toàn cây nhà lá vườn đặc biệt là cái món uh, lươn các bạn lươn om chuối đậu đây thì mình có một số lươn đây mình bắt đây, à, một buổi thì nó không được nhiều như này các bạn mình để dồn lại uh, nhiều lần ấy, thì nó mới được uh, cái số lươn như vậy mình sẽ nấu với chuối đậu các bạn nhé mình uh, sẽ chuẩn bị những cái gia giảm để làm món lươn om chuối đậu những gia giảm của cái món ăn này gồm có đương nhiên rồi lươn này chuối và đậu và một số cái gia giảm khác như là <clears throat> lá lốt lá xương sông à, lá tía tô và bây giờ mình sẽ đi kiếm các loại lá đó ở vườn nhà mình luôn cái lá lốt đang mọc khắp ở vườn nhà mình các bạn bây giờ mình sẽ cắt lá lốt nha các bạn nhé lá xương sông các bạn lá lốt xương sông không thể thiếu được cái món à, lươn om chơi động này các bạn nhé đây là cái cây xương sông này các bạn cây này khá là tốt luôn mình sẽ cắt cái phần lá của nó tê tô này các bạn và tê tô vào nó rất là thơm chung là món này nó rất nhiều các cái gia giảm cho chút muối chuối xanh mình à, gọt bỏ vỏ xong rồi ngâm nước các bạn cho nó khỏi chát đấy đó bóc vỏ nó đi xong rồi cho mấy nước con chỉ này, cái bốn này ờ ừ. gì biết kim đâu mượn con ờ ờ mình à, thái con à, chỉ thái bốn ra thái đôi của chuối xong là thái bốn thái luôn một cái nước uh, muối đấy các bạn cho nó khỏi chát ấy. ra nhựa chuối xanh phần lươn này mình sẽ bóp muối cho sạch sẽ sau đó mình à, sơ chế mổ nó đi các bạn để sạch phần này thì mình không quay các bạn bởi vì sợ nó ảnh hưởng đến nguyên tắc cộng đồng của youtube đấy mình sẽ bỏ qua phần này và các lại mình sẽ rửa sạch sơ chế cái lươn này đi mình đang uh, à, giá cua và thì đang uh, làm quả bầu để nấu canh cua còn món lươn thì mình đang chế biến cả nhà nấu ăn rất là vui <laughs> giờ mình tẩm ướp gia vị các bạn mình cho ngậy tiêu à, gia vị các bạn gồm uh, bột ngọt muối nước mắm rồi tẩm ướp vào thịt lươn này các bạn tất cả trộn đều lên mắm nước mặt đấy và cái phần à, thịt ba chỉ các bạn Đây mình có miếng thịt ba chỉ mình cũng à, thái con chỉ om với à, chuối đậu và một chút thịt ba chỉ các bạn nói chung cái món này nó cũng rất là nhiều các cái gia vị cầu kỳ cái gì nó mới ngon được các bạn là mình thái con chỉ ra thì ba chỉ xào qua nó xăm thịt đậu hũ ờ, rán ờ, từng miếng này các bạn chín vàng đều sau đó mình thái miếng nhỏ ra để mình ờ, cho vừa ăn nhé các bạn nhé cho vào xong để mình om đó cái miếng nó vừa ăn cho mình bỏ vào xong đây tất cả các cái miếng đậu mình đều thái như vậy thì ba chỉ mình cũng cho vào cái sau này các bạn cuối cùng là cái lươn này các bạn <clears throat> mình cũng cho vào mình à, trao qua các bạn trao vào chảo rồi xào lên cho lươn nó săn chắc lại rất là thơm ngon đúng không ạ nói chung là mình làm những món ăn ờ, hàng ngày các bạn cho gia đình ăn về cuộc sống về căng <clears throat> món ăn qua mình có đi xoay đêm ấy mình bắt được một số cua với lại lươn hôm nay mình ờ, chế biến thành món ăn trong gia đình những cái món ăn từ đồng quê các bạn khi lươn được rồi mình lại bỏ vào cái song này vừa nãy các bạn rồi nhìn nó thơm rồi đấy các bạn hấp dẫn rồi đấy đó mình mở cấp vào đây cái ờ, sẽ giảm này là chuối đậu các bạn là chuối mình lại đổ vào đây rồi tất cả cái này mình trộn đều lên mình cho một chút gia vị nữa mình trộn đều tất cả lên các bạn nhé cho một chút gia vị nữa xong mình ờ, trộn tất cả cái này lên bắt đầu om rồi mình đảo đều lên ở sôi rồi các bạn sôi mình ờ, om ờ, khoảng 10 ờ, 15 phút các bạn cho nó dừ đi đây mình đang om đây xong cái món này gia vị chủ đạo nó là vẫn phải có mẻ nhé các bạn nhé mình sẽ chế mẻ cho vào đây mình chế cái mẻ các bạn giấm ấy cái mẻ cơm ấy các bạn còn ờ, nhà mình cũng tự chế à, tự làm mẻ cơm ấy mình có video hướng dẫn các bạn làm mẻ cơm cái mẻ của mình rất là ờ, ngẫu luôn mùi chua thơm Đấy, nấu với những cái gia vị như, như cái món ăn lươn om chưa đậu này rất là phù hợp và nhiều cái món ăn khác Đấy, các bạn có thể là xem lại cái video đó mình để phần ờ, mô tả hoặc là cái, cái thẻ mình liên kết ở trên video video này nhé các bạn nhé cách làm mẻ thì <clears throat> nhiều bạn không biết làm ấy cũng rất là khó làm Đấy, làm à, nó không lên mẻ cho nó, nó không ngấu cho hoặc là nó không lên cho nó không chua cho các cái lá này mình thái nhỏ các bạn lá lốt xương sông à, tía tô cắt nhỏ cắt miếng uh, nhỏ cuối cùng là cho rau đảo đều lên là ok và tắt bếp thôi là chín à. rất ngon chờ cho cua sôi là phải cho màu vào nữa là xong thôi Em xem rồi Thơm không? Em nghe ngon, kinh quá Này các bạn Xin mời các bạn nhé hỏi lườn rất ngon Đậu này Ăn đậu nó con nhé Tiếp Chuối Thịt ba chỉ rau nó các bạn ừ. rất là tuyệt vời món ăn um, từ đồng ruộng mình um, đi soi đêm mình bắt được kiếm ăn kiếm ăn được về chế biến thành món ăn ngon cho gia đình và video này mình uh, dừng lại nhé các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh mình bye bye